Thank you. anh bao lâu sau đâu phải muốn quên là sẽ quên càng cố quên lòng lại càng nặng thêm đêm đêm vùi mình trong căn phòng trống hình bóng em theo vào những giấc mộng len lỏi vào trong từng nỗi nhớ xuất hiện trong cả những giấc mơ liệu rằng em có thể dễ dàng quên người con trai đã chọn yêu em dại khờ ờ tình cảm phai mờ mọi thứ đổ vỡ cứ ngỡ chuyện tình như là mơ chuyến tàu tình duyên ta đã Música